nào 3F 3F sẽ là cái cách mà Tân bắt đầu câu chuyện của mình và chia sẻ với tất cả các anh chị em của Đông Bắc A ngày hôm nay vậy 3F ở đây nghĩa là như thế nào đây nó là ba chữ anh chị F0 fail fail trong tiếng Anh là chữ thất bại chuyển sang finish là chữ chấm dứt hay được gọi là kết thúc khi chúng ta vướng phải F0 liệu rằng lúc đấy chúng ta là người thất bại ư? Mọi những công việc của chúng ta phải dừng lại, nhịp sống của chúng ta cũng phải dừng lại, chúng ta phải xa gia đình của mình. Chúng ta sẽ phải đi vào bệnh viện, chúng ta sẽ phải đi vào khu cách ly, chúng ta sẽ phải trải qua các quá trình lâm sàng của bệnh và các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, thậm chí chúng ta đối diện với các nguy kịch và liệu chăng nó sẽ là sự kết thúc. Kết thúc điều gì? Kết thúc những ước mơ, những hoài ừ. bão và thậm chí đôi khi là kết thúc cả cuộc đời của mình. Có phải ở đó hay không? thì <laughs> xin kính thưa các anh chị không không phải như thế đâu nếu như bạn nghĩ F0 là thất bại bạn nghĩ F0 là kết thúc thì hoàn toàn không phải câu chuyện đấy câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện bằng xương bằng thịt bằng da bằng bằng những người mà các anh chị đã đụng chạm đã rờ mó rồi để anh chị biết đúng nào à thế thì vậy chính bản thân tân à, đã trải qua quá trình đấy nó sẽ là câu chuyện trực tiếp thực tiễn để chia sẻ với các anh chị Vậy cụ thể hành trình F0 của mình là gì? Thì xin kính thưa các anh chị có câu nói đầu tiên của những triết gia người Ấn Độ Tân muốn dành tặng cho tất cả các anh chị em của Đông Bắc A ngày hôm nay Câu nói được nói như sau Mọi sự vật, hiện tượng đến với chúng ta đều là một món quà Quan trọng là cách mà chúng ta ứng xử và tiếp nhận với nó như thế nào sẽ quyết định kết quả của chúng ta Hình ảnh ở đây anh chị có thể nhìn thấy là đó là cái hình ảnh mà ngay khi mà Tân rời khỏi nhà à, trên vai à, chỉ một chiếc ba lô đây bên cạnh chị nhìn thấy là một chai sát khuẩn và sau đó là bộ một bộ quần áo bảo hộ đi kèm trong thang máy này với Tân thì có hai em bé ở tầng trên à, một em là học lớp 3 một em là học lớp 6 hai em này thì trong một gia đình cũng bị nhiễm cả nhà luôn anh chị nhưng mà không nhiễm cùng một lúc mà đầu tiên là bố nhiễm trước sau đó thì các con sau một ngày mới bị nhiễm còn mẹ là F1 đi cách ly thì sau 14 ngày sau mẹ bắt đầu mới nhiễm mới trở thành F0 tức là nó nó nó nó nó là cả một cái tiến trình thì ba chú cháu là cùng đi với nhau thì đây là cái ảnh đầu tiên tân chụp lại à, nói luôn với cả hai con nào bảo là cười lên nào để ba chú cháu cùng chụp lại để lấy một cái dấu khoảnh khắc kỷ niệm nó như vậy vậy là ngay trong thời điểm này ngay lập tức thì tân cũng nghĩ được rằng là dù là bản thân mình không thực sự may mắn khi mà mình mình bị f không nó đến trong một trạng thái mình không hề không hề nghĩ đến nhưng mình đã là một F0 rồi F0 thật luôn chứ không phải F0 giả vờ nữa <laughs> anh chị nhưng mà Tân coi nó giống như một món quà và Tân tiếp nhận nó trong một trạng thái vô cùng nhẹ nhàng à, thì cái câu nói này là cái câu nói để Tân muốn nói với toàn thể các anh chị em ở đây tiếp theo nữa thì cái quá trình lộ trình mà Tân bị Covid sẽ là như thế này anh chị nó chia ra Tân đang tạm thời chia ra làm hai giai đoạn đầu và cộng với cả ba giai đoạn sau thì cụ thể là như thế này cái câu chuyện nó bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 tức là hôm đấy nó rơi vào thứ bảy đó rơi vào thứ bảy anh chị hơn một tháng rồi tòa nhà trong cái đêm hôm trước là khoảng độ trong cái đêm hôm trước là đúng 0 giờ 29 phút lúc người ta đang ngủ vừa mới với chợp mắt cũng chưa ngủ đâu gọi là vừa nằm xuống thì bắt đầu nghe cái loa của tòa nhà chung cư bắt đầu thông báo được rằng là uh, tòa nhà có kf f 0 đầu tiên và bắt đầu họ thông báo phong tỏa tòa nhà luôn thì anh chị biết là trong cái cái dạng sáng của cái ngày 18 là nghe được cái thông tin thì đến 9 giờ 30 là Tân bắt đầu lấy mẫu và khi mà lấy mẫu tại nhà như thế thì anh chị em bắt đầu là y tế người ta người ta đến người ta lấy mẫu từng phòng một người ta lấy và khi lấy như thế thì anh chị biết không đến ngày 19 tức là đến ngày 18 à, là chủ nhật soi 18 là chủ nhật 19 là thứ hai 10 hôm đấy là là tòa nhà cách ly và Tân cũng ở nhà Tân không có không không có đi làm hôm đấy có có viết mail cho anh Thái là em xin phép làm việc tại nhà bởi vì là khu nhà em có F0 và em đang cách ly tại tòa nhà à, tòa nhà không cho phép ra ngoài thì anh chị biết không mình nghĩ một cách cực kỳ đơn giản chắc là cũng chả vấn đề gì đâu nhưng mà tuy nhiên ấy, đến đúng 8 giờ 30 phút là y tế của phường Vĩnh Tuy là nơi Tân ở gọi điện thoại và báo được rằng là anh bị dương tính Covid rồi mình cũng hơi giật mình tức là cái giật mình ở đây của mình là mình nghĩ trong một trạng thái một tại sao là có thể như thế bởi vì mình là một người vô cùng khỏe mạnh mình không hề đi tiếp xúc với những những người lạ quá nhiều và mình luôn luôn đeo khẩu trang khi mà mình đi chợ hoặc đi siêu thị tại sao mình lại bị nhiễm được còn chủ yếu là trong cái tuần đó là tân tân chỉ có làm việc ở văn phòng hà nội thôi làm việc chủ yếu trên hình thức là online chứ không có đi tiếp xúc các văn phòng khác tại sao mình lại bị được đó thì mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy nhưng trong đầu có sự lo sợ không thì câu trả lời là không hoàn toàn tân không có bất cứ một sự lo sợ nào cần tiếp nhận thông tin đó nhưng chỉ có nghi hoặc một chút xíu là liên quan đến tại sao mình lại bị nhiễm còn ngay sau đó anh chị biết cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà công việc ngay lập tức tân phải làm là gì là nhấc điện thoại lên để làm gì để gọi điện thoại đầu tiên là thông báo cho gia đình thứ hai là thông báo cho tất cả các anh chị em đồng nghiệp tại văn phòng để anh chị em biết được rằng là mình là F0 thì anh em đã là F1 nên phải thận trọng để tự cách ly và đảm bảo sức khỏe của mình sau đó lập tức là Tân phải viết một cái bảng nó gọi là bảng lập danh sách tiếp xúc gần để gửi cho phường trong vòng một tuần Tân tiếp xúc với ai là Tân phải ghi hết vào cố gắng để lập cái đó và y tế phường có nói được rằng là sau đó thì anh chuẩn bị quần áo đi sẽ có xe cứu thương đến để đón anh thì mình có hỏi được rằng là giờ nào họ bảo là khi nào có xem xe báo chỉ biết là anh hãy cố gắng khẩn trương thì tân chỉ chuẩn bị một số đồ cơ bản thôi và ở trên bàn hiện tại thì nhà tân đang có một ít thuốc liên quan đến về chống sốt à về về hạ sốt thì Tân cầm theo cái lọ thuốc đấy chứ còn không cầm theo bất cứ một thứ gì chỉ có quần áo bốn bộ cộng thêm với cả bàn chải đánh răng kem đánh răng uh, cộng với cả dầu gội đầu cộng thêm với sữa tắm với cả cái vỉ thuốc hết mình không có cái gì hết á tức là không cầm anh chị nhìn thấy là Tân muốn đi tông mà ờ, tức là mình trong một cái trạng thái hết sức đơn giản mà mình nghĩ nó đơn giản là mình đi như thế nhưng xin thương anh chị vào trong viện nó sẽ cần nhiều thứ hơn như thế chú Tân sẽ chia sẻ thì đến 9 giờ 45 phút là bắt đầu xe người ta đón người ta người ta người ta bắt đầu đến mà gọi mình xuống rồi thì khi mà lên xe xong ấy thì phải đi đón thêm hai bệnh nhân nữa thì đến 10 giờ 30 để Tân mới đến bệnh bệnh viện Thanh Nhàn mặc dù rất gần nhưng nó chạy lòng vòng trong thành phố nó đón người giống như xe dù vậy ấy. <laughs> nhưng mà đây là khác là đi đón F0 đến 23 giờ bắt đầu Tân mới được nhận phòng được đưa về phòng thì đến 23 giờ thì 20 Tân đại diện cho một số các bệnh nhân à, mới vào để mà Tân đi lấy cái đồ à, gồm có một bộ quần áo tại vì khi mà vào Tân trong viện ấy, thì họ cũng sẽ phát Các cho mình thứ nhất là một cái ga giường thứ hai là một cái chăn mỏng, thứ ba nữa là mình sẽ có một cái cốc và cũng có bàn chải đánh răng kem đánh răng à, và có thêm một bộ quần áo bệnh nhân nữa tức là nếu như tính ra mình có thêm 6 thứ cũng cũng khá là đầy đủ tức là bệnh viện ở đây quan tâm cũng hết sức là chú đáo à, nhưng mà tuy nhiên thì chủ yếu là mình xài cái đồ của mình thôi thì đấy là qua hai cái bước đầu tiên trước khi tần chính chính thức nhập bàn nha anh chị thì trong cái ba giai đoạn ở đây khi mà nhập nhập viện ấy À, và đến khi ra viện thì tân chia nó ra làm ba giai đoạn khác nhau giai đoạn 1 là bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 27 tức là tầm 7 ngày giai đoạn thứ hai là từ ngày 28 đến ngày mùng 3 và giai đoạn tiếp theo nữa là từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 8 bởi vì là đến ngày mùng 9 là tân được ra viện rồi tức là tính tổng cộng là tân là 21 ngày 21 ngày nằm viện các anh chị tức là tính nằm viện trong cả một quá trình mình không nghĩ được rằng đây là lần mà lâu đời nhất mà tân nằm ở trong viện chứ còn chưa có lần nào mà tân phải nằm viện qua đêm chứ đừng nói gì đến là 20 21 ngày và tính ra nếu đúng nó là 22 ngày anh chị tức là nằm viện dầm dề luôn và nó sẽ có rất nhiều thứ trong câu chuyện Tân sẽ kể với anh chị nghe và, đây, và câu chuyện đó là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 20 tức là sau một ngày kể từ khi mình nhập viện đến ngày 27 7 ngày đầu tiên đây là một cậu chàng và cậu chàng này ấy cậu ấy ờ, vào viện sau tân 2 ngày hai anh em nằm sát giường nhau thì bữa tôi anh em mình làm kiểu ảnh kỷ niệm cái coi thì cậu này cũng thế cả nhà bị luôn đó. Ừ, vợ và hai đứa con nhỏ bị đó. và ở đây thì xin thưa với anh chị là cậu này bị nhiễm như thế nào cậu này chỉ nhiễm chỉ sau 2 phút tiếp xúc với f0 thôi có đeo khẩu trang mà chỉ đúng 2 phút còn tân nhiễm từ đâu là không truy được vết không truy được nguồn tức là mình không biết mình nhiễm ở đâu chỉ biết là mình nhiễm ở tòa nhà thôi còn không biết là đụng F0 lúc nào và không biết là ở đâu mình đụng mà mình ăn đòn cái đó khổ thế cứ chui giúp lung tung đâm ra là bị ăn đòn đấy ai mà cứ lọ mọ lắm vào <laughs> nhưng mà cái nghề bảo hiểm nó vốn là như thế mình gặp ai thì cũng phải soi mói gặp ai cũng phải lọ mọ nhìn đi chỗ cơ hội nào là cũng muốn lao vào cái nghề nó vốn là như thế cái bệnh nghề nghiệp nó thế rồi anh chị ạ à. đâm ra có lẽ là cái đó đâm ra là ăn ngay cái quả tặng F0 nó dành cho mình và đấy thì cái giai đoạn một đầu tiên là như thế nào thì xin thưa anh chị thứ nhất là các biểu hiện và các triệu chứng nó hoàn toàn nó chưa rõ ràng ở đây thì thân nhiệt bình quân của tân à, khi mà vào viện ấy, bác sĩ luôn luôn yêu cầu một ngày là phải báo hai lần báo hai lần tức là sáng sẽ báo thân nhiệt một lần chỉ số oxy máu à, và buổi chiều báo thêm một lần hai cái chỉ số đấy nữa tức là thường xuyên phải báo như thế này và bác sĩ thì người ta cũng sẽ thường xuyên là một ngày hai lần người ta vào khám cho mình buổi sáng là cỡ tầm 9 giờ và buổi chiều là cỡ khoảng độ tầm ba rưỡi ở trong đây thì sau mấy ngày tân ở thì tân cũng biết được rằng là người ta có cái sự phân hạng và sàng lọc bệnh nhân người ta chia ra làm ba loại bệnh nhân anh chị ba loại ba loại bệnh nhân à, F0 như thế này ờ, loại đầu tiên là loại nhẹ nhất tức là cũng là F0 nhưng mà hoàn toàn không có triệu chứng không có bệnh lý nền tức là họ vào nhưng không có bất cứ một triệu chứng nào hết đấy. những cái người này thì thường sẽ được ra viện sau cỡ khoảng độ tầm 14 đến 15 ngày điều trị họ rất nhẹ tức là vào nó giống như kiểu đi chiều chỉ đi chạy tập trung thôi cách đi thôi. chứ còn họ vào họ khỏe lắm khỏe ra à. loại thứ hai là như tân này tức là có triệu chứng một cách rõ rệt luôn mệt và triệu chứng nó như thế nào chứ tân kể thì ở đây xin thưa với các anh chị là những cái phân hạng hai này ấy, thì sẽ ra viện sau khoảng độ tầm 21 đến 22 ngày và thứ ba loại thứ ba riêng F0 thứ ba này thì không biết ngày nào ra viện bởi vì là là những người tuổi cao đặc biệt là có rất nhiều bệnh lý nền triệu chứng thì nó rất nặng và những người này thì nguy cơ lớn lắm nói chung là rất là căng thẳng thì ở đây Tân được ban đầu Tân được xếp vào loại 1 nhưng sau được xếp loại 2 tí kể câu chuyện này nhé thì cái thân nhiệt của Tân như thế này nó quá bình thường nó quá đơn giản không có vấn đề gì cả nhưng mà vào sau đến 4 ngày thì bắt đầu mình cảm nhận đấy là mình mất cái gì là mất đầu tiên là mũi mình không ngửi thấy mùi gì hết nó mất một gần như 100% khiếu giác anh chị không ngửi thấy mùi xung quanh đâu tức là ban đầu mình không để ý đâu nhưng mà tự nhiên đến lúc mà mình ngửi cái mùi cơm không thấy mình ngửi mùi thức ăn mình không thấy được mùi và nó thật là đến mùi mình cũng không ngửi được nó là mùi gì luôn anh chị <laughs> nói rất vui luôn nhưng mà trong viện nó nóng mà mồ hôi mồ kê nó đầm đìa hết cả da quần áo nhiều khi mồ hôi nó ướt thũng luôn cả cả chỉ mặc từ sau khoảng một tiếng nó ướt sũng nhưng mà mình không ngửi thấy mùi gì âu oh, nó cũng là một cái lợi khi mình mất khứu giác anh chị rất hay anh chị <laughs> nha tiếp theo nữa đến ngày thứ năm thì lúc này là cái vị giác của mình nó chỉ còn cỡ khoảng độ tầm 40% này tức là cái miệng của mình ấy, cảm nhận nó chỉ được một số cơ vị cơ bản thế nên là lúc này là uh, người ta mới nói được rằng là những bệnh nhân mà nhiễm f không ấy, thì hầu như là người ta sẽ bỏ ăn là bởi vì là người ta không ngửi thấy gì bởi vì người ta ăn cũng không cảm nhận thấy mùi vị gì thế nên nó sinh ra một cái trạng thái nó gọi là chán ăn và bỏ ăn và chính vì chán và bỏ ăn như thế này nó sẽ làm cho cái cơ thể nó suy nhược và làm cho cái sức đề kháng nó càng kém lên cái này là một yếu tố rất là nguy hiểm à. tiếp theo nữa à, ăn ngủ và tập luyện chưa có bị tác động và ảnh hưởng nhiều tức là ngày à, vẫn ăn ba bữa ăn rất đều luôn và trong đấy thì có một cái điều đặc biệt là toàn bộ những cái sinh hoạt của mình liên quan đến cái ăn này cái mặc này cái giường này cái chiếu này đều được hộ lý của bệnh viện người ta chăm chăm lo cho mình hết tức là một ngày ba bữa là xe đẩy đẩy vào mình một bữa sáng bữa trưa bữa sáng vào tầm 8 giờ bữa trưa vào tầm cứ khoảng độ tầm 12 giờ 12 giờ 15 bữa tối vào tầm cứ khoảng độ tầm 6 giờ 6 giờ kém cứ đều đặn như thế và ba ngày thì thay ga với cả cái cái cái cái cái nệm đắp một lần à, rất là đều đặn tức là rất là thoải mái tức là mình cảm giác nó giống như đi nghỉ đi anh chị vào trong đó thì tân vẫn kết hợp tập luyện như bình thường à, tập luyện ở đây thì tất nhiên là mình chỉ có thể tập luyện được ở trong phòng thôi à, đấy là gồm có hít đất và gồm có gập bụng tức là mình cũng rất là chịu khó tập và squat tất cả mọi thứ như thế còn ngoài ra thì bác sĩ cũng cũng cấm và cũng nói được rằng là à, thứ nhất là cấm đi sang các khu khác và thứ hai nữa ấy, là hạn chế đi lại trong hành lang à, và luôn luôn phải đeo khẩu trang bởi vì tránh những trường hợp mình bị lây chéo mặc dù f không nhưng cũng lây chéo anh chị nhé bởi vì sẽ có cái người hàm lượng virus nhiều virus thấp nên, nên nếu như mình là cái người khỏe mà vô tình mà mình tiếp xúc với người có virus cao á là đến lúc đấy thì mình chuyển sang một cái góc độ khác luôn rất là nguy hiểm đó. trong cái giai đoạn một này thì tân được xét nghiệm máu à, sau ngày thứ nhất và sau đó được chụp x quang để xem cái phổi như thế nào à, và tiếp theo nữa là được xét nghiệm nước tiểu để xem thành phần sinh hóa trong cơ thể à, những cái thuốc thì nói thật với anh chị nhiều người bị f không là rất là lo lắng bởi vì là không biết mình phải uống loại thuốc nào ở đây và rất nhiều anh chị em có gửi cho tân khi mà biết tân là f không ấy anh chị em gửi rất nhiều những cái đơn thuốc và trong những cái đơn thuốc nó nhiều loại thuốc lắm mình không biết luôn vừa nhiều loại này vừa lạ này lại vừa tốn tiền nữa bởi vì cái đơn thuốc đó có có kê cả cái đơn giá tiền luôn để tân nhìn thấy thì ở đây xin thưa anh chị anh chị thấy không trong 7 ngày đầu tiên tân chỉ uống đúng ba loại thuốc cơ bản đúng ba loại thuốc cơ bản và loại thuốc này cực kỳ đơn giản anh chị loại đầu tiên là gì loại đầu tiên là tatanon là kháng, là kháng sinh liều cao chỉ uống nó dạng viên nén và cái này chỉ uống khi nào mà mình sốt trên 38 độ và một ngày không quá hai viên đúng hai viên thôi sốt quá thì uống nhưng lúc này hầu như là tân không uống bởi vì hầu như không sốt trên 37 độ thì người vẫn thoải mái không vấn đề gì cả tiếp theo nữa là một một cái loại nó gọi là ascorbic ascorbic là một cái loại nó đóng theo cái dạng gel giống như là philatop anh chị nó là thuốc nước và cái thuốc này là gì thuốc này nó chính là bổ sung vitamin C bổ sung vitamin C để giúp gì bởi vì những người bị f không ấy người ta cần phải kiện toàn về, về về sức đề kháng và cái vitamin C của người ta là một trong những yếu tố để tăng thêm sức đề kháng cho bệnh nhân rất nhiều nên chính vì vậy là cái vitamin C nó giúp cho người thì người ta vừa tăng thêm cái vị giác để ăn uống và thứ hai đó là giúp khỏe hơn à, và chính vì đấy là tân uống một một ngày là có bốn cái cái cái cái tip như vậy và mỗi một bữa sau ăn là mình uống hai cái tip à, uống như vậy thôi như phi là tốt vậy <laughs> ngọt ngọt như thế và tiếp theo đó là orezon cortisol thì anh chị biết nó là cái gì đó nó là chất điện giải tức là khi mà mình sốt hoặc là nó có một cái biểu hiện liên quan đến f0 đó là bị tiêu chảy à, tân thì có một cái may mắn là không không có bị tiêu chảy nhưng mà rất nhiều người bị tiêu chảy nên cái cortisol này chính là cái điện điện giải để mà bù lại cái cái mà mất nước à, cho cái cơ thể của bệnh nhân đấy là xong giai đoạn 1 nhé xong giai đoạn 1 này thì phải nói thật được rằng là tân có một cái tin rất vui là bởi vì tân được xuống cái tầng thấp hơn xuống tầng thấp hơn nghĩa là như thế nào tức là mình đang từ tầng 9 đấy là tầng 9 tầng 9 là dành những bệnh danh bệnh nhân mới và bệnh nhân nặng sau đó thì bắt đầu họ sàng lọc thêm một thời gian nữa <coughs> à, xin lỗi anh chị sau đó nếu như mà bệnh nhân mà có cái diễn biến mà nó tốt thì là bắt đầu mình được xuống đến tầng 8 và hết 7 ngày ta được xuống tầng 8 rất vui luôn bởi vì mình cũng nghĩ để dàn trong đầu chắc chắn là mình ra viện đến nơi chả nghĩ gì nhưng mà xin thưa anh chị là khi xuống đến đấy thì ban đầu nó xuất hiện là gió đảo chiều và cái đấy tên gọi là giai đoạn 2 của bệnh giai đoạn 2 ở đây bắt đầu nó cũng diễn ra trong vòng 7 đến 8 ngày từ ngày 28 cho đến ngày 3 23 đến ngày mùng 3 tháng 8 thì giai đoạn này anh chị nhìn thấy cái hình không anh chị nhìn thấy cái hình sau cái hình hôm nay là khác nhau nhé và cái hình này sau cái hình trước là khác nhau nhé rất khác nhau cái hình này là cái hình mà bắt bắt đầu các anh chị thấy là nó teo tóp mọi thứ luôn mọi cơ quan đoàn thể lúc này nó dần dần <laughs> dần, dần nó từ bỏ mình ra đi nó cứ teo dần nó cứ nhỏ dần để thế mới đau người chứ này <laughs> rất thật các anh chị và đây là cái hình mà khi mà tân chụp trong trong cái giai đoạn 2 này giai đoạn này tân gọi nó là giai đoạn ăn hành triền miên và sang giai đoạn 2 này thì đúng đúng thật mình phải giật mình và phải tỉnh ngộ bởi vì là nó không hề đơn giản như những gì mà mình đang nghĩ tức là nó nó phức tạp hơn rất nhiều đây thì nó phức tạp nó như thế nào anh chị những cái triệu chứng ở đây này thứ nhất là bị đau toàn thân bắt đầu nó xuất hiện nó đau toàn thân đau toàn thân này nếu như anh chị em nào mà đi tiêm vaccine rồi anh chị em sẽ thấy cái hiệu hiện tượng nó như thế nhưng mà tân nghĩ được rằng là cái vaccine của anh chị so với người f0 nó không bằng đâu bởi vì f0 nó là cái virus thực sự còn cái vaccine ấy, nó chỉ là những con virus bị vặt chân vặt tay làm cho vô sản này làm cho vô sinh nó vào trong cơ thể mình thế nên mức độ tàn phá nó không có mạnh thì cái đau toàn thân này anh chị phải biết được rằng nó đau như này để mô tả cho anh chị nhé tức là anh chị cảm nhận được rằng là cái cơ thể này nó không phải là của anh chị nữa anh chị ngồi nó đau anh chị nằm nó đau anh chị đi nó đau anh chị đứng nó đau anh chị vung tay nó đau tức là anh chị chỉ cần lắc đầu hay thở một cái thì anh chị cũng cảm giác nó đau tức nó đau từ bên trong anh chị nó đau ra và nó đau đến cấp độ tế bào luôn mà nó làm cho mình đau nói chung là nó vật mình nó hành hạ mình hành hạ mình dã man lắm đấy là là cái thứ nhất cái thứ hai lúc này thì thân nhiệt nó không còn dễ dễ thở nữa rồi Lúc này nó lên từ 38 độ rưỡi cho đến 39 độ 8 và tân đo thường xuyên là 39 độ 6. Liên tục như vậy trong vòng 5 ngày là tân bị sốt liên miên ly bì như thế. Mà sốt thì anh chị biết là nó mệt lắm. Khi mà mình sốt như thế thì cái thân nhiệt mình nó cao ấy, và nó làm cho mình bị mất nước, cơ thể lúc nào nó cũng cảm giác mình đuổi hết ra. Nó muốn đi lả người đi anh chị. Thêm một cái nữa rất nguy hiểm là lúc này thì cái chỉ số mà oxy trong máu một ngày phải đo hai lần nó có một cái máy nó gọi là đo SPO2 kẹp vào ngón tay này này và khi đo cái đó anh chị nếu như tốt là 98 trở lên 98 phần trăm trở lên nếu như bình quân mà trong giai đoạn có thể chấp nhận được là 95 phần trăm nha tốt là 98 chấp nhận được là 95 94 là bao nhiêu nguy hiểm là phải báo cáo với bác sĩ tại sao Tại vì là anh chị biết là cái chỉ số oxy trong máu này là một chỉ số cực kỳ quan trọng bởi vì nó quyết định đến cái sinh mạng của mình luôn. Nếu như chỉ số oxy trong máu mà nó tụt thấp xuống nữa mà cứ khoảng độ tầm 80% là lúc đấy mình sẽ phải cắm hai cái ống mũi để thở oxy. Bởi lúc đấy cái cơ thể mình nó sẽ không thể thở nổi nữa. Nó sẽ không thể hít thở được nữa. À, và nếu như nó xuống thấp hơn nữa 6 và 70% thì xin thưa anh chị giai đoạn đấy thì nói chung là nguy hiểm lắm giai đoạn đấy sẽ không phải cắm ở đây nữa đâu không phải thở dòng oxy nữa đâu mà giai đoạn mà người ta sẽ phải rạch cổ mình ra người ta gọi là thở nội khí quản trực tiếp đường buồng phổi nó nguy hiểm mức độ như thế thì lúc này thì tân đo là 93 và khi mà tân có thông báo với bác sĩ các bác sĩ buổi theo dõi chặt chẽ thêm và sau đó tân được đi chụp và khi chụp x quang thì bác sĩ có thông báo với tân là bắt đầu virus nó tấn công vào phổi và phổi bắt đầu bị bị virus nó xử lý rồi anh chị biết được rằng là cái virus corona này thì khi mà nó xâm nhập vào cơ thể chủ yếu nó nằm ở trên cái khoang và cái họng của chúng ta thôi nó nằm ở đây thôi đó chứ nó chưa vào đây nhưng mà khi mà nó nặng lên và cái cái lượng virus ở trong máu nó lớn lên ấy, thì bắt đầu nó sẽ nó nhân nhiều mà thì bắt đầu nó sẽ tấn công vào những cơ quan ở bên trong và đặc biệt nó tấn công vào phổi mà nếu như cái phổi của chúng ta mà không chống đỡ nổi thì anh chị biết rồi khi mà phổi hai cái lá quạt đó nó không thể co ra co vào để để trộn cái oxy vào máu và thải carbonic ra ngoài thì cơ thể chúng ta không oxy và không oxy anh chị biết điều gì xảy ra rồi đúng không anh chị và đây lúc này nó xuất hiện một cái cảm giác mà cảm giác vô cùng đáng sợ đó là một cái cảm giác mình không thở được tức là lúc này mình cảm thấy nó rất là khó thở anh chị nó mình như là có một cái cùm ấy nó siết lại cái ngực của mình nó giống như cái dây thun ấy cả một cái xăm xe một cái lốp xe to nó cột lại ngực của mình và nó làm cho nó làm mà chúng ta lúc lúc đấy là cái cảm cái nó làm người ta lúc đấy cái cảm giác được rằng là mình thở không có được tức là mình thở nó chỉ như này tức là thở chỉ có giống như con cá ngớp anh chị tức là hít vào thở ra hít vào thở ra nhưng mà nó rất là nông bởi vì là sao bởi vì lúc đấy chỉ cần tân cố gắng tân hít thở sâu tân mà không thể nào mình không thể nào để cái điều này xảy ra mình mình mình là người nói nhiều mình lại từng có kinh nghiệm về thở thế tại sao mà mình không thở được thế tân cứ cố gắng tập luyện mà tân tân cố gắng tôn hít nhưng mà anh chị biết không khi mà chỉ cần mà tân hít hít sâu ý chỉ cần rít sâu vào một hơi thở thì ngay lập tức một cơn ho quặng người nó sẽ xuất hiện nó làm cho mình ho ho rít người vào cho lúc đấy cái phổi của mình nó bị tổn thương này mình không không không hít được nữa tức là cái cái đó là một cái mà rất là nguy hiểm nha tiếp theo nữa những cái cơn ho bắt đầu nó xuất hiện cơn ho xuất hiện ở đây thì ban ngày nó giải rác nhưng mà vào tầm chiều tối và tầm đêm dạng sáng là ho rất là nhiều và ho ở đây chính vì vậy ấy, khi mà ho nhiều như vậy thì anh chị biết được rằng là nó sẽ bị mất ngủ nhiều lắm khiếu giác vị giác mất luôn cảm giác chán ăn luôn bình thường ra là một là tân ăn hết không bao giờ bỏ một hạt cơm nào anh chị nha nguyên tắc của mình là không bao giờ bởi vì là một hạt cơm rơi là một hạt mồ hôi lấm lấm đồng mà đó và ở đây là mình mình ăn hết nhưng mà riêng trong giai đoạn hai này mình bỏ bữa không ăn được đến đến cái mức độ mà tân chiến đấu dùng cái ý chí của mình để chiến đấu cái bệnh tật lúc đấy tân nghĩ là mình không ăn thì mình sẽ bị yếu cơ thể mình không có sức nó không có calorie nó tự mình sẽ giết mình thôi nhưng mà anh chị biết không chỉ cần nhìn đến miếng thịt thôi là cảm giác buồn nôn <laughs> xin lỗi anh chị cái cảm giác buồn nôn nó đẩy ra nó đẩy ra ngoài cứ cảm giác nó đẩy ra ngoài mệt mỏi kinh khủng rau cũng không ăn được luôn anh chị và lúc đấy là cái giải pháp tân chọn là ăn cơm trắng tức là ngồi mình ngồi chỉ có nhai thôi không thấy bị gì nhưng cứ nhai cơm trắng này cứ nhai như vậy nó có cứ khoảng độ tầm được một lư một miệng bát cơm mỗi một suất cơm nó có một miệng bát cơm à, và cứ như thế mình ăn mình ăn như thế mình ăn một tiếng rưỡi đồng hồ mình mới nhai hết cái chỗ đấy nhưng mà mình cứ thế mình nhai còn thịt với cả cái đồ ăn rau bỏ nguyên không ăn được thì anh chị biết là thế bắt đầu sau đó thì tân nghĩ ra một giải pháp như thế này lúc này tân không ăn được cơm thì tân bật cái chế độ nó gọi là chế độ ăn cháo nguyên ngày bởi vì là bệnh nhân nó có hai chế độ một chế độ là ăn cơm và một chế độ là ăn cháo thì tân chỉ có đăng ký cháo thôi và cứ ăn cháo như vậy ăn cháo như vậy trong vòng 5 ngày anh chị một ngày ba bữa và cứ thế ăn cháo đó là lý do mà tại sao mình sụt cân nó đến mức độ nó dã man đến mức độ như thế tiếp theo nữa là cái trạng thái mất ngủ khi mà mình chỉ cần chợp mắt một chút thôi là lập tức là mình rơi vào một cái trạng thái nó gọi là bị bóng đè đấy anh chị và cái trạng thái đấy tân gọi nó gọi là mỹ nhân đè cứ nhắm mắt là thấy mỹ nhân đẻ đau kinh khủng luôn hết mới đau đớn Để, tức là nó làm cho mình không thể ngủ được tức là một cái cảm giác rất là khó chịu trong cơ thể của mình à, và các anh chị biết không bắt đầu một cái chương trình nó gọi là chương trình giảm cân ngoài ý muốn và hai cái con số ở đây này 80 và 71 là hai con số rất ấn tượng chắc là Tân sẽ nhớ mãi lúc bắt đầu Tân đi cách ly Tân đứng lên cân là 80 cân và khi mà Tân được về nhà được thả về nhà Tân đứng lên cân là 71 cân trong vòng 21 ngày và chính xác là chỉ một tuần Tân giảm 9 cân ai chỉ biết đấy 9 cân nó nó hút sinh lực của mình nó làm cho cơ thể của mình cạn kiệt và chính bản thân Tân còn cảm thấy mặt mình teo đi tay chân nhỏ lại cơ thể của mình nó teo tóp và mệt kinh khủng luôn giai đoạn này anh chị biết không chống đẩy không được hít đất không được luôn không thể hít đất nổi sau cái giai đoạn mà bị đau người xong ấy tân cố gắng để tân tập nhưng không thể tập nổi nó nó mệt kinh khủng luôn bởi vì cơ thể mình nó rơi vào trạng thái suy nhược nhưng trong giai đoạn 2 này nó cũng chính là một cái giai đoạn mà tân phải tham gia phải cho cái cái phát đồ về điều trị của tân cũng thay đổi khá nhiều thay đổi là gì tức là lúc này ấy, không có uống ba cái loại thuốc cơ bản nữa mà chuyển sang một cái phác đồ điều trị mới tức là một ngày truyền hai chai natri à, chloris tức là hai chai muối biển cộng thêm với cả một chai kháng sinh mỗi một chai bình quân là truyền có khoảng một tiếng 15 phút đến một tiếng rưỡi và thêm một nữa là một mũi tiêm à, chống đông máu tiêm vào bụng này anh chị à, tiêm trực tiếp vào và sau đó thì cứ hai ngày thì bắt đầu lấy lấy máu một lần để mà kiểm tra cái lượng virus và anh chị biết không cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà phải nói được rằng là đến lúc đấy là tay của tân nó thâm xì vào bởi vì nó nó quá nhiều vết kim tiêm à, cái cái truyền nước ấy, hầu như là ngày nào tân phải lấy lại mới bởi vì là cái cái kim bướm ấy, cái kim luồn bướm ấy à, khi mà mà cắm vào tay này này bình thường là mình cắm vào sau đó mình chỉ chỉ chỉ có thêm dây mới vào thôi nhưng bởi vì là mình còn tắm thế nên là sau đó nó bong hết nên là không giữ được và cứ ngày nào cũng phải phải phải châm như vậy và thực sự là nói chung là lúc đấy là tay chân của mình và cộng với cơ thể của mình lúc đấy mà mình đi ra ngoài công viên ấy thì xin đảm bảo với các anh chị là mình tìm ngay cái đồng đội của mình tức là nghiện nhìn thấy mình cái là đưa về đội ngay nó tuyển dụng mình luôn không cần phải nói nhiều mà tức nó đến mức độ như thế anh chị thì đây là toàn bộ cái giai đoạn 2 thực sự nó là một cái giai đoạn cực kỳ nguy khốn sau giai đoạn này thì nó chuyển sang giai đoạn đẹp đẽ hơn và nó gọi là giai đoạn 3 giai đoạn 3 này thì tân gọi nó là giai đoạn phục hồi và ổn định lúc này thì bắt đầu thân nhiệt là nó quay trở về với ngưỡng là 36 độ rưỡi như người bình thường rồi khứu giác và vị giác bắt đầu hồi phục thì bắt đầu là tân ngửi được thấy khi mà mình đi tắm ấy bắt đầu ngửi được, cái, cái mùi mùi xà bông bắt đầu ngửi được cơ bản và thức ăn là bắt đầu thấy hơi hơi thấy mùi rồi tiếp theo nữa là những cái triệu chứng liên quan đến mỏi cơ và là hết rồi là khỏi rồi dịch bắt đầu được chỉ định ngưng truyền và quay về ba loại thuốc thần thánh cơ bản ban đầu là mình uống à, có ho nhẹ thì sau đó là bác sĩ cho thêm một cái loại nó gọi là bổ phế à, bổ phế nam anh chị tức là cũng được đóng tip và sau đó mỗi một ngày là mình có hai tip như vậy một tip như vậy nó cứ có cứ khoảng độ tầm à, hai uh, mươi mấy mil bắt đầu mình cắt ra sau đó mình uống à để mà giúp cho mình cái phổi thì nó êm hơn chút xíu tiếp theo nữa là ăn uống điều hòa và mình ngủ tốt hơn lượng oxy máu lúc này nó lên là 97 đến 98 tức là giai đoạn này là giai đoạn cuộc đời đẹp tươi rồi quá hay luôn xong giai đoạn 3 thì cũng coi như là mình nhổ vậy đấy là những cái diễn biến liên quan đến bệnh thông qua ba giai đoạn bằng những gì ta cảm nhận thấy bên ngoài và người khác cũng nhìn thấy bằng những phác đồ điều trị được thay đổi và được ổn định hoặc được điều chỉnh nhưng có một thứ khác mà diễn biến về tâm lý anh chị những thứ ở xảy ra trong đầu này tức là trong những giai đoạn đấy tân nghĩ cái gì và tân cảm nhận được cái gì thì đây xin thưa anh chị nó có bốn thứ mà tân cảm nhận thấy đầu tiên là vui thứ hai là sang giai đoạn lo lắng sau giai đoạn lo lắng là sợ hãi và sau sợ hãi là ổn định tại sao lại như vậy thì đây vui là sao mặc dù mình cũng là F0 nhưng khi mình vào nhập viện thì thực sự mình thấy rất khỏe và hầu như không có triệu chứng gì ngoài ra mình quan sát sang thì thực sự mình thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều các bệnh nhân khác trong khi họ họ họ rất mệt mỏi họ rất có có rất nhiều cái triệu chứng khác nhau nhưng mà bản thân mình thì không có trời ơi thấy hạnh phúc quá trời luôn à, nhưng mà ngày vui chẳng tay găng tay sau đúng một tuần thì bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn lo lắng lo lắng bắt đầu xuất hiện khi nào thì sau khi kết thúc giai đoạn 1 ấy thì tân được xuống dưới tầng 8 như đã nói với anh chị nó dành cho bệnh nhân nhẹ nhưng xuống cái dưới đấy là bắt đầu tân trở sốt và bắt đầu ho nhiều bắt đầu có những triệu chứng rõ rệt và khi mà bác sĩ kiểm tra lại xong cái thì ngay lập tức là bác sĩ điều tân trở lại lên tầng 9 ngày chỉ sau đúng một ngày đúng một ngày đấy anh chị nhé từ khi xuống tầng nhẹ đúng một ngày và lúc đó là bắt đầu tân thấy lo lắng tân có hỏi bác sĩ là à. sao em lên thì bác sĩ nói được rằng tầng trên đấy là tầng điều trị tích cực em lên trên đấy thì sẽ dễ hơn để điều trị cho em để bắt đầu khi mà tân lên rồi thì bắt đầu cảm thấy lo lắng và cái cái ra lo lắng tiếp theo là bắt đầu mình thấy những cái biểu hiện nó nhiều hơn nó rõ rệt hơn à, nhưng thực sự mình thấy sợ hãi khi nào sợ hãi khi mà bắt đầu mình nhận cái thông báo là virus nó tấn công vào phổi của mình khi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình không thể thở nổi khi bắt đầu mình không ăn mình không ngủ được và khi mình chứng kiến cái sự suy nhược trong cơ thể của mình và khi mình cũng đọc rất nhiều các thông tin và mình biết được rằng nếu như cái tiến trình này mà nó cứ tiếp diễn và nó không ngưng lại thì chắc chắn những cái điều tồi tệ nhất nó sẽ xảy ra với mình tồi tệ nhất là gì nếu như cái lượng SPO2 là oxy máu của Tân mà lúc đấy đang là 93 mà chỉ cần nó tụt xuống đến 90 này lúc đấy Tân sẽ phải dùng hai cái ống cắm vào mũi để thở cái oxy với cái lượng mạnh hơn nhưng nếu như mà nó sụt xuống đến dưới 80 lúc đấy chắc chắn là cái họng này nó sẽ không đẹp như này đâu sẽ có một lỗ ở đây anh chị nó sẽ cắm vào và đồng nghĩa với lúc đấy là mình sẽ hôn mê và nếu như diễn biến nặng tiếp là mình sẽ phải tiến hành một quá trình nữa gọi là ECMO lọc ECMO tức là lúc đấy người ta gọi là một cái quá trình mà ngoài tế bào đến lúc đấy là người ta sẽ phải người ta sẽ phải lọc máu và có rất nhiều người không quay trở lại được sau quá trình đấy và đấy là một cái giai đoạn mà khiến tân sợ hãi thực sự và anh chị biết không giai đoạn đấy biết tân nghĩ cái gì không giai đoạn đó là giai đoạn mà khi mà tân ngồi trên giường ấy vào những lúc mà nặng nhất thì tân nghĩ đến giai đoạn là tân bắt đầu viết di trúc rồi bởi vì sao bởi vì tân nghĩ được rằng là thứ nhất là mình còn hai con nhỏ vợ mình bố mẹ mình công việc của mình và thêm một điều nữa tài sản của mình trong tài sản thì nói thật với anh chị tân có sổ tiết kiệm à, tân có tiền đầu tư và các quỹ ủy thác và đầu tư à, tân có ô tô có xe máy có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó tức là có khá nhiều tiền vậy lúc đấy là trong đầu mình mình nghĩ hết rồi mình mình nghĩ như thế này này thực sự là nếu như mà cái đen tối nhất và cái tồi tệ nhất nó đến với mình thì mình phải chuẩn bị những thứ tốt nhất cho những cái đen tối đấy và tân nghĩ là chỉ cần khi nào mà tân cắm hai cái ống mũi ở đây là lập tức là tân sẽ ngồi viết mail và khi mà viết mail như thế thì bắt đầu là mình sẽ ngồi mình viết rất rõ những tài sản đấy là bao nhiêu ở đâu và khi nếu như giả sử tân không qua khỏi thì nó sẽ để dành cho ai bố mẹ mình mình sẽ để dành cái gì bao nhiêu tiền vợ mình bao nhiêu các con của mình anh em của mình và cả tiền từ thiện nữa mình sẽ dành bao nhiêu phần trăm để từ thiện nói trông như thế này thôi nhưng mà nhiều tiền vết anh chị ạ không hề đơn giản đâu nha mệnh giá bảo hiểm lớn lắm đấy <laughs> đừng đừng có đùa à, và cái giai đoạn sợ hãi đấy thì cuối cùng nó cũng qua đi à, với những cái phát độ mà điều trị vô cùng tích cực và cộng với cả cái sự nỗ lực rèn luyện của mình nữa thì khi mà không tập được thì tân chọn một cái giải pháp là tân đi bộ và tập một cái món nó gọi là dịch cân kinh tức là cứ đứng vẫy tay thôi cứ vẫy nhẹ thôi tay lúc đến nó đau lắm vẫy sợ nó rơi mất thì đâm ra là vẫy nhẹ thôi nhưng mà tân cứ cố gắng khi mà những bệnh nhân khác bắt đầu đi ngủ là cứ khoảng độ tầm 10 giờ thì đó là cái lúc mà tân bắt đầu đi cố gắng tân đi ngoài hành lang ấy, trong đoạn ngắn này cứ đi như thế để mà nó giúp cho cơ thể mình bắt đầu phục hồi nhưng một cái thứ mà tân bắt đầu ổn định mà quan trọng nhất ấy là bởi cái tâm lý của mình ý chí của mình và tâm lý của mình tại sao mình có thể yên tâm và mình thoải mái bởi vì là tân cảm thấy luôn luôn có người chống lưng cho mình chống lưng ở đây là ai ông bà ông vải mình như phúc phần nhà mình như giả dạ thưa cái đấy thuộc về phần tâm linh tân không nói ở đây mà chống lưng ở đây là gì chống lưng ở đây là bản thân tân bây giờ nha đang là con nợ đấy anh chị nợ ngân hàng nhiều phết đấy tại vì nhà tân mua trả góp xe tân mua trả góp mà trả góp chứ và khi mà trả góp như thế thì mình cần phải trả nợ chứ đúng không anh chị tức là bản thân mình là một con nợ vậy ở đây nếu như mình không qua khỏi thì ít nhất mình luôn biết được rằng đã có người trả nợ thay cho mình ngoài ra mình còn có tiền dư nữa để mình dành cho những người thân yêu trong gia đình để thay mình chăm sóc họ nếu như mình không có sự hiện diện nữa chính vì cái cảm giác tâm lý đó nên nó mới giúp tân bình ổn và quay trở lại với cả cái sự ổn định được và tân gọi đó là người chống lưng cho mình một cách tuyệt vời rất hay và tiếp theo nó luyện tập thể dục bắt đầu ăn ngủ và thể trạng phục hồi tốt thì đó là giai đoạn bắt đầu tâm lý của mình nó ổn định ổn định trở lại trải qua cái giai đoạn sợ hãi thì đến giai đoạn ổn định thấy không diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp bốn giai đoạn là như thế vậy ở đây trong tất cả những bốn giai đoạn đấy và từ những cái hai bước đầu tiên cho đến ba cái giai đoạn sau bước đầu tiên là gì khi mà tân nhận cái thông báo từ cái y tế phường ấy quay trở lại một chút là khi tân nhận cái thông báo y tế phường là tân bị f không nó thật với anh chị tân không có một chút nào lo lắng và sợ hãi không một chút nào luôn nhé lúc đấy mình chỉ có lo lắng cho anh em của mình thôi chỉ sợ ai mà nếu như mà vướng vào mình mà về lại lây cho gia đình thì mình chết mình chỉ chỉ xấu hổ và ngại với cái đấy thôi và và anh chị cũng biết được rằng là toàn bộ cái team AD của Hà Nội là thành F1 hết và anh em phải đi cách ly F1 và anh chị biết là ngày nào Tân nói chuyện với anh em cũng nhắn tin với anh em bản thân mình mình cũng động viên anh em để anh em tin tưởng và những cái lúc mà anh em test ấy mình hồi hộp lắm không biết anh em có hồi hộp không nhưng mà test anh em mình mình tin là mình hồi hộp hơn anh em mình chỉ cầu mong là anh em âm tính thôi và khi anh em âm tính 3 lần thì bắt đầu có quyết định được về sau 14 ngày cách ly thì khi mà anh em về là là tân theo dõi từng tí một khi nào anh em bắt đầu có quyết định anh em bắt đầu lên xe anh em bắt đầu xe chạy khi nào anh em về đến nhà mình nhận được hết tất cả cả team đều về đến nhà lúc đấy bắt đầu mình mình thấy cái tâm lý của mình thoải mái và nhẹ nhàng hơn à, thấy rất nhẹ nhàng anh chị và tiếp theo nữa là những cái giai đoạn mà khi mà trở nặng nhất ấy mặc dù là mình có những cái quá trình mà mà mình thấy lo lắng nhưng mà tuy nhiên ấy tuy nhiên là trong cái cái lo lắng đấy của mình thì cái tâm trí của một cái người mang dòng máu bảo hiểm cái tâm lý của một người thường xuyên à, đi training và chia sẻ và truyền lửa cho anh chị em và chính như những gì mà mình đi trải qua trong cả cuộc đời của mình với những cái kinh nghiệm thì luôn luôn nói với tâm trí của mình trong toàn bộ 22 ngày đấy lúc nào cũng tự nói nha anh chị nhé lúc nào cũng tự nói với mình câu này này này Tân mình luôn tin được rằng là bản thân mình nhất định sẽ khỏi bệnh và nhất định mình sẽ ra viện sớm mình sẽ khỏe nhất định mình sẽ hết bệnh và nhất định mình sẽ ra khỏi viện này tức là đấy là cái câu nói mà liên tục nó văng vẳng ở trong cái tâm trí của tân lúc nào tân nói kể cả trong những giai đoạn mà cùng cực và sợ hãi nhất là cái điều này vẫn vang ở trong đầu tức là cũng nhờ nhờ ơn đảng ơn chính phủ nhờ ơn công việc và đại chi để mà nó tôi luyện mình đến một cái mức độ khiến cho mình có một cái cái điều giống như thế đó. ở đây quên quên chưa chưa chưa giới thiệu với anh chị một số hình ảnh đó. cái hình ảnh trên xe cứu thương anh chị có thể nhìn thấy à đi cùng với cả cả hai con trong lúc bắt đầu đi đón đây là cái giường bệnh mà khi mà tân bắt đầu vào, vào bắt đầu nhập phòng là cái đồ mà tân đi lấy về đây đây là những cái suất ăn hàng ngày à, anh chị nhìn sẽ thấy cái cốc Do, Doraemon này là một cái cốc của nước canh đó nước canh thì đối với mình bây giờ chả có cái, nghĩa lý gì hết uống mà như nước trắng mà chả thấy cái gì hết à, <laughs> kể cả nó là canh chua hay canh thịt thì cái gì cũng thấy đó và đây là cái cái đầu tiên khi bắt đầu Tân Tân được được được đặt chân xuống mặt đường sau 22 ngày và bắt đầu mình được hít thở và mình được cảm nhận cái không khí ở bên ngoài bởi vì là cái lúc mà mình ở trong cái phòng điều trị nó là một không gian kín chỉ có duy nhất có một cái cửa sổ thôi một cái cửa sổ được nhìn ra ngoài thôi và mình nhìn thấy cái thành phố thân yêu ở bên dưới kia còn mình giống như một tù nhân được nhốt ở trên này nhưng mà tù nhân ở đây là tù nhân vinh hạnh anh chị nhé để vì sức khỏe của mình thôi đó và đến khi xuống bắt đầu mình cảm nhận được những cái luồng gió của tự nhiên trời một cái cảm giác nó thoải mái một cách vô cùng tận à, một chữ Victoria được dâng lên để biểu tượng của một sự chiến thắng mình đã vượt qua bệnh tật và quan trọng mình đã có một trải nghiệm vô cùng quý giá ở trong cuộc đời của mình và trong cái đại dịch của cả thế giới cũng như Việt Nam này thực sự nó rất quý báu các anh chị đó. và đây toàn bộ tiến trình thì xin thưa anh chị bản thân Tân rút ra được 5 bài học cho chính bản thân mình bài học đầu tiên là gì đó. bài học đầu tiên ở đây thì phải nói thật là nó gọi là cái tình cảm sự gắn kết tình cảm và sự gắn kết ở đây nghĩa là như thế nào tức là bản thân mình cảm nhận một cái sự quan tâm những lời động viên những hành động ân cần của người thân gia đình đặc biệt là những anh chị em đồng nghiệp bạn bè và trong đây Tân tin chắc có cả những anh chị em đang ngồi ở đây nữa những cái tất cả những cái điều này thì nó đem lại một cái sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn anh chị gọi điện anh chị nhắn tin hỏi thăm động viên thậm chí có những anh chị còn gửi thêm cả thuốc vào cho nữa thuốc là thực phẩm chức năng anh chị thực sự là tân rất là cảm động và thêm một cái điều nữa với cái sự gắn kết tình cảm này tân cảm nhận được cái sự tận tình của các y bác sĩ những hộ lý họ hy sinh rất nhiều thứ tình cảm của gia đình sức khỏe của bản thân những cái yếu tố khác nữa và sự chịu đựng bản lĩnh của họ nhiệt độ ở trong đấy mình chỉ mặc một chiếc áo cộc mà nó nóng đến mức độ mà mình mặc một lúc mồ hôi tứa hết ra cái quạt lúc nào mình cũng phải phả vào người mình mà mình vẫn thấy nóng nhưng trong khi họ phải nằm ở trong lớp áo bảo hộ kính bảo hộ khẩu trang bảo hộ tất cả những thứ đấy nó nóng đến mức độ như thế nào nhưng họ vẫn vượt qua để dành cái tình cảm và sự tận tụy để chăm sóc từng bệnh nhân một tôi rất ngưỡng mộ nhưng mà thấu cảm nhất là cái tình cảm mà họ đã dành cho mình cái thứ hai bài học tân tự đúc rút ra là ý chí và nghị lực hai điều này không bao giờ thiếu được trong cuộc sống này người ta nói được rằng là lửa thử vàng gian nan thử sức chỉ có trong hoàn cảnh khó khăn và nghịch cảm cách thực sự thì đến lúc này chúng ta mới biết nghị lực của mình nó lớn đến đâu thưa các anh chị bài học số 3 sống chậm để thấu tỏ nếu như bình thường trong một cái nhịp sống của chúng ta nó diễn ra nó quá nhanh và khi nhanh như vậy thì chả khác gì chúng ta ngồi trên tàu siêu tốc mà chúng ta ngắm hoa ở ven đường làm sao chúng ta thấy được cái gì nữa các anh chị nhưng trong cái giai đoạn này khi mà tân điều trị chỉ có cái giường xa nhất là hành lang rồi đến trong phòng các công việc lúc này hầu như tân chỉ xử lý một số các mail quan trọng thôi còn lại đa phần là tân chuyển giao công việc cho các anh em và các anh chị quản lý bên trên cũng hỗ trợ tân rất nhiều trong giai đoạn này nên hầu như là rất nhẹ và chính trong những cái giai đoạn này tự bản thân mình được tĩnh lại để bắt đầu mình nhìn lại nó giống như một thước thước phim tua chậm là toàn bộ để mình nhìn rõ hơn trong từng hành động và từng chặng đường mình đã qua nhìn rõ hơn cái mục tiêu của mình và cái sứ mệnh mình cần làm mình như thế nào nó rất hay và từ đấy tân biết và tân cần phải điều chỉnh gì khi tân bình phục và quay trở lại với công việc này rất rất là hay anh chị cái thứ 4 tân nhìn thấy được nhân sinh quan của những người bên cạnh trong cả một cái quá trình như thế này anh chị ta nhìn thấy những người mà có một cái bài tân đăng trên Facebook anh chị đã thấy ấy, một số anh chị em nào nếu đã xem rồi thì trong toàn bộ cái quá trình đó thì tân thấy cái nhân sinh quan của con người ta rất phong phú và đa dạng nhưng mà tân tự chung tân nhóm lại thành ba nhóm nhóm đầu tiên là adult là những người lớn người trưởng thành thứ hai là parent là những người giống như cha mẹ phụ huynh kids là những người giống như trẻ con tân thấy luôn những cái nhóm bệnh nhân ở trong đó luôn parent là những người mà luôn luôn kêu ca và phàn nàn chỉ cần thay đổi cơ thể một chút thôi là bắt đầu họ phàn nàn họ kêu ca cơm đến chậm thêm một chút là bắt đầu họ kêu ca những người đấy thực sự là họ đòi hỏi và họ muốn áp đặt họ muốn người khác phải nghe theo mình nhiều hơn à, tiếp theo nữa là kids kids là là những đứa trẻ đứa trẻ ở đây có cả trẻ con thật và có cả những cái người có tính trẻ con giống như thế tức là bản thân họ người ta gọi là lạc quan dã man luôn và giống như đứa trẻ con vậy á trừ lúc nó sốt là nó nằm yên chứ còn lại nó nó nó nghịch nó đùa nó phá nó nói chung là anh chị nhiều khi mà những lúc trưa mình muốn ngủ một tí mà mình không ngủ được bởi vì là chúng nó suốt ngày chúng nó la hét chúng nó chơi game nó chơi điện tử ăn cơm xong cái nó nô nó chạy xong nó cầm cái điện thoại nó chơi game nó chỉ có như thế thôi và ở đây thì với những cái đứa trẻ như thế thì nó nó chỉ có tập trung duy nhất vào thứ mà nó gọi là mục tiêu của nó nó sẽ không quan tâm đến những thứ bên cạnh và nó thích những món quà đấy là đối với trẻ con còn cái người thứ ba nhân sinh quan thứ ba là người lớn người lớn ở đây là ai họ là những người trưởng thành họ biết đồng cảm họ biết chia sẻ họ biết giúp đỡ những người khác tất cả những cái đấy là thậm chí họ biết kết nối với những người khác nữa thì tân nhìn nhận thấy được rằng là cái nhân sinh quan này nó đến từ cái gì nó đến từ cái cái gia đình chúng ta đang sống nó đến từ môi trường chúng ta đang tiếp xúc và cái đấy nó gọi là cái văn hóa sống của chúng ta và thông qua những cái đấy nó sẽ quyết định cái gì nó quyết định cái tư duy nó quyết định cái hành động của chúng ta và từ đấy nó quyết định thậm chí cả kết quả và thậm chí vận mệnh của chúng ta nữa các anh chị và cái nhân sinh quan này tân nhìn thấy nó rất là hay nha và anh chị em nào nếu mà muốn biết rõ hơn thì anh chị vui lòng vào facebook của tân để đọc lại cái bài đó à, nó có ứng dụng sang cả nghệ thuật bán hàng nữa và yếu số 5 một bài học tân tự đúc rút ra đó là cái thời điểm có may mắn từ chính bản thân mình mình cảm thấy mình là một người may mắn bởi vì sao mình cũng không biết có thể là do luật nhân quả chăng do ông bà tổ tiên chăng tân không biết nhưng mà đây Tân chỉ biết được rằng là cái thời điểm này thực sự may mắn bởi vì sao bởi vì là nó có một câu này đúng mùa thì hoa nở đúng thời thì trái đơm trong cái rủi có cái may thực sự là trong giai đoạn mà Tân mắc Covid là giai đoạn Hà Nội chưa bùng phát dịch lớn đó là giai đoạn mà y tế vẫn còn có đủ nguồn nhân lực nên chính vì vậy mà họ quan tâm được nhiều hơn chi tiết hơn cặn kẽ hơn đến từng bệnh nhân và từ đó họ có những cái phác đồ điều trị một cách kịp thời để giúp cho mình lấy lại sức khỏe chứ nếu như nếu như mình mà ở Sài Gòn thì sẽ khác anh chị thực sự là nếu như mình mà rơi vào F0 của Sài Gòn thì cũng không biết điều gì xảy ra thế nên ở đây mình nhận thấy nó là một cái may mắn của chính mình năm bài học từ đúc ra giúp rút sự gắn kết tình cảm à, sống chậm lại để thấu tỏ ý chí và nghị lực của bản thân nhân sinh quan của con người và thời điểm của may mắn đấy nhé anh chị nhé năm bài học được đúng rút ra tiếp theo nếu như để có lời khuyên gì cho các anh chị thì tân khuyên như thế này bốn lời khuyên dành cho anh chị và từ bốn cái lời khuyên đấy thì đối với ba chữ F ban đầu Tân có chia sẻ với anh chị thì nó không phải là F0 không phải là cứ F0 là chúng ta fail và không phải fail là chúng ta finish no no way không đời nào F0 ở đây là foundation, foundation là nền tảng, sau nền tảng là further, further tức là đi xa và hơn thế nữa. Tức là nghĩa là gì? Tức là chính vì nhờ F0 nên Tân tạo ra một nền tảng với năm bài học vừa rồi. Từ năm bài học này, Tân có thể chia sẻ được với nhiều người hơn, hiểu hơn về những thứ mình đang mong muốn. Và từ những điều này nó sẽ giúp Tân đi xa được nhiều hơn, bay cao được nhiều hơn, lan tỏa cái giá trị ra và đây là những cái để chia sẻ với anh chị những cái lời khuyên trong giai đoạn dịch covid này một bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh anh chị phải nhớ nhé bình tĩnh ở đây nghĩa là như thế nào tức là như các cụ chúng ta đã dạy một câu là rất hay muốn gỡ rối phải tìm về nút thắt muốn nhanh thì phải từ từ đó và cái bình tĩnh ở đây nghĩa là sao tức là bản thân của chúng ta trong những nghịch cảnh đó chúng ta phải bình tĩnh thì lúc đấy mới giúp cho tâm trí chúng ta lắng lại và từ cái lắng lại đó chúng ta mới có khả năng suy xét và đưa ra được những cái giải pháp nó tốt hơn chứ nếu không ấy mình sẽ không thể nào đưa ra được giải pháp nó cũng giống như khi bạn đã dối mà bạn lại vội lên thì không bao giờ bạn gỡ dối được đúng như anh chị thứ hai hãy tham vấn những lời khuyên của chuyên gia bởi vì là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thông tin chúng ta được tiếp nhận nhưng hãy luôn nhớ được rằng chúng ta sống theo luật chúng ta sống theo lý lẽ chứ chúng ta không sống theo dư luận và tuyệt đối không bao giờ xa đà vào đám đông bởi vì sao bởi vì anh chị biết được rằng là rất nhiều người khi mà bị một cái là bắt đầu chúng ta cứ tham khảo hết thông tin này đến thông tin khác và từ những cái thông tin đấy chính chúng ta tự nhiên là chúng ta rước họa vào mình tức là cái may thì không thấy mà toàn thấy cái xui à, rồi cái tốt không thấy thì toàn thấy những cái mà nó tệ nó đi ngược lại với mình vậy ở đây anh chị phải nhớ luôn luôn được rằng là trong những thời điểm này chúng ta phải lấy những lời khuyên của chuyên gia bản thân tân cũng thế trong giai đoạn đó mình phải tập trung vào những lời khuyên của chuyên gia là những bác sĩ đầu ngành và sau đó là trực tiếp là những y bác sĩ đang điều trị cho mình với những cái phác, phác đồ điều trị đó mình tuân thủ một cách tuyệt đối đó. chứ đừng nghe những lời ông tiếng ve đến lúc đấy là chúng ta lại bất cập hại đấy nguy hiểm lắm lời khuyên số 3 dành cho anh chị đó là nghị lực và lạc quan dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa câu này thì anh chị hãy luôn luôn nhớ câu đầu tiên tân nói với anh chị à, được trích ra từ những chiếc da của ấn độ dù điều gì xảy đến với chúng ta dù hoàn cảnh nào xảy ra đi chăng nữa thì tất cả mọi thứ nó đều là một món quà quan trọng là thái độ tiếp nhận của bạn sẽ tạo ra kết quả mà thôi vậy ở đây cũng giống như vậy cái sự nghị lực và cái sự lạc quan là một yếu tố cực cực cực cực cực kỳ cần thiết và vô cùng quan trọng bởi vì tâm của chúng ta ở đâu thì nguồn năng lượng của chúng ta ở đó cơ thể nhiều năng lượng sẽ tạo ra một trạng thái tốt nhất và có sức miễn nhiễm cao nhất với tất cả các loại bệnh tật cái này là cái rất tốt cái này là cái rất thật không sai đâu anh chị và lời khuyên số 4 hãy giữ sức khỏe và lan tỏa giá trị tử tế bởi sao bởi vì làm gì thì làm không có sức khỏe thì đến mình còn chả giúp được làm sao giúp được người khác đúng không anh chị thế nên mình phải biết cách liên quan đến ăn ngủ của mình anh chị phải điều tiết nhé để nó hợp cung cấp đầy đủ calorie, protein dành cho các anh chị. Ví dụ đối với nữ giới chúng ta cần bao nhiêu kilocalo, đối với nam giới chúng ta cần bao nhiêu kilocalo. Bình quân đối với nam giới mình cần cỡ khoảng độ tầm 2.500 kilocalo một ngày. Cho nó tương ứng với cỡ khoảng độ tầm hai bát cơm, tầm cỡ khoảng độ một lạng thịt, tầm cỡ khoảng độ tầm 200 gram rau, là chất xơ, ít hoa quả nữa. Đối với nữ thì cần cỡ khoảng độ tầm 2.000 cho đến 2.200 kilocalo à, và cứ tương tự như vậy thì chúng ta cung cấp cái dinh dưỡng một cách đầy đủ sau đó là kết hợp thêm với chế độ mà tập luyện nó giúp cho cơ thể của chúng ta dẻo dai giúp cho những tế bào nhiều năng lượng thì luôn luôn cái sức sống của anh chị nó được toát ra từ ánh mắt của anh chị đến hành động và lời nói anh chị tiếp theo nữa là chúng ta rèn luyện tất cả những điều đấy trở thành một thói quen tốt của mình kể cả trong công việc từ những cái kỹ năng của chúng ta và cái phong cách làm việc của chúng ta và lan đi những cái giá trị tử tế với những người xung quanh thì đây là bốn cái điều mà vô cùng tốt vậy đây là bốn lời khuyên dành cho anh chị. Vậy nếu như chúng ta dùng điều này đối với nghề bảo hiểm của chúng ta thì có được hay không? Câu trả lời là hoàn toàn được các anh chị. Tức là f không có thể coi giống như giai đoạn Covid này. Giai đoạn Covid anh chị hãy coi nó giống như một nền tảng để mình kiện toàn lại tất cả mọi thứ của mình. Giống như năm bài học mà em Tân nói. Thứ nhất là kết nối tình cảm. Đây là cái lúc mà mình dành cho tình cảm một cách gần gũi nhiều nhất đối với người thân của bên gia đình của mình nếu như với những thành phố mà giãn cách anh chị. Bởi vì bình thường nếu như mà mà trong cái, cái cái lúc bình thường anh chị đi làm suốt ngày nhưng bây giờ mình lại ở nhà với người thân yêu nhiều hơn những bữa cơm bên cạnh gia đình được nhiều hơn nên chính vì vậy thông qua nó gọi là sợi dây gắn kết tiếp theo nữa đối với khách hàng giai đoạn này là giai đoạn tuyệt vời để chúng ta kết nối tình cảm đối với họ bằng những cái lời hỏi thăm bằng những cái thông tin chúng ta đang có bằng những cái kế hoạch tài chính thậm chí các anh chị có thể tư vấn được cho họ anh chị thấy không Đó, dạ, xin lỗi anh chị tức là đấy là cái kết nối tình cảm cái thứ hai cái thứ hai là gì ý chí và nghị lực bởi vì trong những cái giai đoạn này với những cái ý chí và những cái nghị lực của chúng ta nó phải là kiện toàn với mức độ cao nhất bởi vì trong những hoàn cảnh như vậy chúng ta mới thử lửa được nó trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này bình thường bạn có thể tổ chức một một tuần hai ba cái hội thảo bây giờ bạn không làm được vậy cái ý chí và nghị lực của bạn nó phải mạnh mẽ đến mức độ như thế nào thì bạn cũng có thể kết nối online và làm những cái hội thảo online và các hoạt động khác thay thế đúng không chị đó. rồi tiếp theo nữa nó là cái gì sống chậm lại để chúng ta nhìn rõ mục tiêu của mình hơn thấy luôn đúng chưa nào và thời điểm so với Hồ Chí Minh chúng ta còn tuyệt vời hơn rất nhiều anh chị Hồ Chí Minh thì còn cấm tuyệt đối họ làm sao được kinh tế người ta bị suy kiệt tính đến nay bao lâu rồi nhưng đối với chúng ta vẫn còn may hơn họ rất nhiều lần và từ cái đó nếu như chúng ta đưa sang với cả cái nền tảng để chúng ta đi xa hơn đi xa hơn cái further này này từ cái foundation là cái nền tảng sang cái further là cái cái đi xa hơn thì nó có bốn bài học này bốn bài học này rất hay năm kinh nghiệm đúc rút và bốn bài học bốn bài học nghĩa là gì bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh đúng chưa nào chỉ có bình tĩnh ở đây mặc dù chúng ta chỉ còn lại là cứ khoảng độ tầm 4 ngày nữa chúng ta hết tháng chúng ta đang ở trong những giai đoạn rất khó khăn dịch đang bùng ra ở rất nhiều nơi Hải Dương ngày hôm nay cũng có số liệu là một ca bị nhiễm rồi quê châu An <laughs> rồi thì nhiều nơi khác nữa chúng ta cũng đã có à, thế thì vậy trong những lúc này thì bạn cần phải bình tĩnh bởi vì là nếu như bạn dối bạn không thể xử lý được vấn đề gì cả vậy bình tĩnh là như thế nào bình tĩnh nó sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là cái số liệu chúng ta đang chạy là như thế nào những giải pháp nào chúng ta cần áp dụng khách hàng nào chúng ta cần tập trung à, bởi vì là trong giai đoạn này anh chị phải làm ừ, đúng theo một cái phương châm là chia nhỏ và làm đều nhưng đó là giai đoạn các anh chị cần phải làm chất làm chất nghĩa là như thế nào giai đoạn này nó gọi là giai đoạn làm vi mô vi mô nữa tức là không phải vĩ mô tức là không phải làm theo chiều rộng nữa mà làm theo chiều hẹp và làm theo tầm tinh tế tinh tế tức là bản thân các anh chị trong cái giai đoạn này phải bình tĩnh để lựa chọn những khách hàng phù hợp nhất những người có khả năng điều kiện về tài chính thì các anh chị mới có thể tác động vào họ được chứ còn khi mà kinh tế quá khó khăn đã xảy ra từ đầu năm đến giờ rồi thì cái nguồn tiền nó cũng bị eo hẹp nếu chúng ta, chúng ta không bình tĩnh mà khách hàng nào chúng ta cũng tư vấn thì thực sự không tốt cho các anh chị thứ nhất là mất thời gian và thứ hai nữa là bản thân khách hàng mà từ chối nhiều nó làm chúng ta nhụt nhuệ khí và rất là nguy hiểm vậy chỉ có bình tĩnh thì mình mới có đấu pháp và lựa chọn khách hàng và phương pháp mình làm việc một cách phù hợp thôi thứ hai tham vấn những lời khuyên của chuyên gia với những khó khăn nhiều khi mà bản thân chúng ta không thể gỡ được vậy tại sao các anh chị không nhấc điện thoại lên tại sao các anh chị không nhắn tin tại sao các anh chị không gọi điện cho ai bm gd bd kể cả là bản thân tân và thậm chí là bắc phùng đắc lộc thậm chí là anh ngô việt phương đúng chưa nào để chúng ta lấy những cái lời khuyên của chuyên gia để từ đấy giúp các anh chị sáng hơn trên cái con đường mà chúng ta khai thác những sản phẩm và củng cố được cái mục tiêu của mình chứ mình cứ định nghe người khác trả về chuyên gia người ta lại khuyên mình giời ơi covid thế này đi làm khó lắm mày làm làm gì em ơi ở nhà đi từ fc mày làm lòng hoàng fyp chả thấy mình ăn mày ăn f không thì mày chết em à mình nghe bùi bùi <laughs> thế thôi tiền không có tích lũy một tí thì ở nhà luôn đúng không tức là cái cái thầy thầy thầy thật thì chẳng nghe toàn nghe là thầy đều thầy giả thì đến lúc đấy là nguy hiểm đúng không anh chị tức là phải là chuyên gia thật sẽ cho các anh chị những lời khuyên quý giá thật và từ đấy sẽ giúp anh chị có một lần nữa kiện toàn lại cái phương pháp của mình và gỡ được cái thế bí của mình ba nghi lực lạc quan dù điều gì cũng xảy ra đi chăng nữa khách hàng có thể từ chối chúng ta covid có thể đang hiện hữu nhưng bản thân dòng máu bảo hiểm không bao giờ được phép ngưng lại dòng lừa bảo hiểm không bao giờ được phép tắt bởi vì sao bởi vì tất cả khách hàng ngoài kia đang chờ đón chúng ta bằng một kế hoạch và giải pháp tài chính tốt nhất cho họ và gia đình bởi vì sao bởi vì chưa biết được rằng đến lúc đáo hạn sẽ là như thế nào chưa biết rằng đến lúc thương tật hay tử vong sẽ là như thế nào nhưng ít nhất nếu như bây giờ một người nhiễm thì cũng được 10 triệu giai đoạn trước là 20 triệu và anh chị em biết được rằng là có những gia đình 5 người mà giai đoạn trước là 20 triệu vậy tương ứng 100 triệu rồi đi viện về có trăm triệu nói rất thật câu chuyện của tân cũng thế đó tân đi viện về mà giàu ra anh chị ạ à? tại sao vậy tân được 30 triệu bởi vì là khi mà ngay <laughs> chưa cần ra viện nhé ngay trong quá trình mà khi mà tân nhập viện được có khoảng độ tầm uh, mấy ngày là lập tức là tân đã nhận được cái khoản tiền là 30 triệu hỗ trợ tiền covid dành cho nhân viên rồi 30 triệu luôn sau đó khi ra viện tân gửi thêm cái giấy ra viện tân được hỗ trợ công đoàn thêm 5 triệu nữa rồi sau đó thì tân lại được công đoàn IT đây là công đoàn riêng của AT riêng ấy, miền Bắc ấy 2 triệu nữa là một số anh em khi mà mừng tuổi mình ra viện thêm mấy triệu nữa mình là thứ chết tiền nhiều thế này thì mình tiêu kiểu gì tức là mình ra viện mình ép không mà mình thấy mình giàu luôn tại vì FIC quá nhiều anh chị cái commission quá nhiều đi à, thế nên chính vì vậy khách hàng cũng thế chứ. họ cũng phải cần những cái khoản hỗ trợ nhất định như anh chị mặc dù là covid f không không có mất đồng nào hết á người ta người ta hỗ trợ miễn phí nhà nước ơn đảng ơn chính phủ hỗ trợ chúng ta không mất đồng nào nhưng tiền ăn tiền uống anh chị biết tất cả các ngành nghề tất cả các công việc đang dừng lại như thế thế nếu như lại vướng vào bệnh tật nữa thì biết làm như thế nào thế nên ở đây cái nghị lực cái lạc quan ở đây trong mọi tình huống này sẽ giúp anh chị tiếp lửa được anh chị để đi đến với khách hàng này chúng ta có những cái giải pháp dành cho khách hàng một cách sớm nhất có thể nhé và tiếp theo nữa giữ sức khỏe và lan chỉ lan tỏa giá trị tử tế trong giai đoạn này khó chồng khó nếu như anh chị là luôn luôn nghĩ được rằng trời ơi ngày đâu chả thấy toàn thấy đêm đen đúng không nào nắng mưa đâu nắng đâu chả thấy nhưng toàn thấy mưa rông bão chớp thời bình đâu chưa thấy mà chỉ thấy ngập ngụa dịch dã khắp nơi ngày nào mình cũng than cái đó ngày nào mình cũng kêu cái điều đó mình lan cái điều tiêu cực đấy sang cho hệ thống của mình mình than vãn trời ơi hết điều này đến điều kia thì xin hỏi các anh chị thì cái lúc này thì làm sao mình lan tỏa được giá trị tử tế vậy cái ngọn ngọn lửa đó làm sao mà giúp cái chị có được sức khỏe đúng không tại vì sự lạc quan đi kèm với năng lượng năng lượng chính là sức khỏe của mình mà thế thì vậy ở đây trong giai đoạn này chính là giai đoạn tốt nhất anh chị điều tiết lại chế độ ăn uống của mình và sau đó kết nối với cả đội ngũ và anh em của mình nhiều hơn thông qua những nền tảng về công nghệ online và từ những cái điều đó bản thân anh chị luyện tập những cái thói quen ví dụ như đọc sách chia sẻ những bài hay ừ trên Facebook, Zalo, trong group về diễn đàn của mình. Đưa ra những ca về tư vấn bảo hiểm lên để cùng với anh em để xử lý. Đưa ra những cái ca để cùng nhau thiết kế về bảng minh họa. Đưa ra những lời từ chối, xử lý từ chối để cùng anh em xử lý. Tất cả những điều đó là giá trị của sự lan tỏa và đây thông qua bốn cái điều này bốn cái lời khuyên này và khi ứng dụng vào trong bảo hiểm thì thực sự hoàn toàn có thể xài được và tất cả những cái đó người ta gọi là F0 chính là nền tảng mà chuyển ra với những bước tiến cao hơn và nếu như làm được yếu tố đấy tốt thì người ta gọi là gì người ta gọi là FC tạo ra FYP và tạo ra FYC đúng gì từ FC tư vấn tài chính mình tạo ra doanh số và từ doanh số mình có hoa hồng và thu nhập của mình cũng là 3F đúng chưa nào nhưng mà cái đó là cái cả nhà mình vui rất là thích và ở đây khi mà cái lời cuối để Tân chia sẻ với anh chị để chốt lại thì Tân có cái điều này tức là cái công thức thành công trong mùa dịch anh chị hãy luôn luôn có ba điều một tinh thần lạc quan được chưa nào tiếp theo nữa thân thể khỏe mạnh phải khỏe mạnh mới làm được gắn kết chặt chẽ với toàn bộ đội ngũ của mình FC GD BD AT mình phải gắn kết lại với nhau và chính chúng ta và khách hàng của chúng ta luôn phải có người chống lưng làm được điều đó hạnh phúc tuyệt vời và như nói thủy chiều đánh vào thì chiều lại kéo ra qua đêm thì sẽ đến ngày qua cơn mưa thì trời sẽ hừng và qua covid sẽ là cơ hội và tháng 7 cô hồn sẽ là có hơn Kính chúc tất cả các anh chị em từ BD, GD, BM, UM, các anh chị FC, các anh chị AT sẽ có một chặng hành trình của tháng 8 với những kết quả rực rỡ, vượt qua mọi thách thức, vượt qua mọi mối nguy cơ để chúng ta kiện toàn được mục tiêu của mình và quan trọng hơn cả là lan tỏa đi những giá trị thực tế của bảo hiểm đến với tất cả các khách hàng đang chờ đón chúng ta ngoài kia. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị trong ban tổ chức, cảm ơn đến tất cả các anh chị à, của Đông Bắc A đã dành thời gian trao đổi và cho em Tân chia sẻ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.